Hơn người khó được Phần tựa trong kinh Phạm Giọng nói Một khi mất thân người Dạng kiếp khó gặp Điều này rất khó Thân người Không dễ đạt được Nhưng rất dễ đánh mất Khó được dễ mất Trong kinh Niết Bàn lại nói Hơn người khó được như hoa ưu đàm Chúng ta nói đến đàm hoa Cái gọi là hoa đàm xuất hiện Thời gian hoa đàm nợ rất ngắn Đều nợ lúc nửa đêm 12 giờ đêm Thời gian qua nợ chỉ khoảng nửa tiếng Nửa tiếng sau là qua héo một tiếng sau là qua rụng Nên không dễ đạt được Đặc biệt là ở vùng đất Trung Nguyên Chỉ nghe nói có hoa đàm nhưng chưa từng thị Ở vùng nhiệt đới Nam Dương nhiều hơn Được thân người như đất trong móng tay Mất thân người như đất của đại địa Trong kinh Đức Phật nói như vậy Ở ờ, tịnh xá kỳ viên Có một lần trong công trình Đức Phật dẫn một số đệ tử đi xem công trình Ngài tiện tay bốc một nắm đất Sau đó Ngài đem nắm đất này rải ra trên đất Trong tay không còn nữa Chỉ còn lại một chút trong móng tay Chứ vị đệ tử thỉnh giáo Ngài Động tác này nói lên điều gì? Đức Phật nói Con người có được thân người Khi đánh mất thân người này Nếu có thể đạt được thân người lại Giống như đất trong móng tay của ta vậy Khi mất thân người Đời sau không thể được thân người Giống như đất ta rải trên mặt đất Vậy bên nào nhiều Không cần xứng Chứng tỏ Cơ hội được thân người rất khó Được thân người nhất định phải nắm chắc Trong thời gian ngắn nguội đó Có cơ hội thoát ly luân hồi lục đạo Có cơ hội chứng được vô thượng bồ đề Thật sự phải dựa vào giận khí Giận khí không phải ngẫu nhiên Giận khí là thiện căn phước đức nhân duyên Nhiều đời nhiều kiếp Trong đời này chúng ta có thể gặp được Phật Pháp Chứng minh nhiều đời kiếp quá khứ ta từng cúng dường vô lượng như lai trong kinh Đức Phật đã nói như vậy Đời này ta có thể gặp được Đương nhiên vẫn có chướng ngại Chướng ngại này là tập khi bất thiện Tích lũy từ nhiều kiếp tạo nên Thông thường gọi là nghiệp chướng Khi biết rồi Phải sám trừ nghiệp chướng Bây giờ chúng ta biết có rất nhiều phương pháp sáng trừ nghiệp chướng Thông thường người ta tụng kinh Lạy Phật, lễ sám Đây là phương pháp sám trừ nghiệp chướng Của người bình thường Người dùng phương pháp này rất nhiều người có trình độ cao hơn một chút nghiên cứu kinh giáo tu hành chỉ quán đoạn ác tu thiện đây là người thuộc bậc trung hàng căn tánh bậc thượng biết được công đức danh hiệu của phật a di đà không thể nghĩ bàn thiện trong các điều thiện không có gì thiện hơn điều này nhất tâm thọ trì mỗi danh hiệu diệt vô lượng tội nghiệp trong kinh nói nhất niệm tương ưng nhất niệm phật một niệm tương ưng này Diệt tội nặng sanh tử trong tám mươi ức kiếp Người bình thường chúng ta nghe được Rất khó tin Rất khó tiếp thu Đức Phật nói có khoa trương có quá đáng chăng? Điều này chúng ta nhất định phải biết. Phật Bồ Tát thuyết Pháp Nhất định là chân thật Không quá đáng chút nào Không khoa trương chút nào Vấn đề là chúng ta không làm được Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này Với người biết niệm Với hàng thượng thượng căn Niệm một câu Phật hiệu Công đức không giống nhau Chúng ta niệm câu Phật hiệu này Không thể tương ưng với chư Phật Bồ Tát Vì sao vậy? Vì trong câu Phật hiệu này có sen tạp có hoài nghi có gián đoạn không hoài nghi không gián đoạn không xen tạp là bồ tát đại thế chi dạy chúng ta đô nhiếp lục căng, tịnh niệm tương tục phương pháp niệm này mới hữu hiệu Chúng ta ngày nay không nhiếp được lục căng Không nhiếp được lục căng đang tạo nghiệp Mắt thấy sắc Thấy tất cả người sự vật Lập tức liền khởi tốt xấu Tôi thích điều này tôi ghét điều kia Đây chính là tạo nghiệp Nó sẽ khởi tâm động niệm Sẽ phân biệt chập trước Tai nghe âm thanh, lưỡi nếm dị Lục căn đối với cảnh giới lục trần Đều đang tạo nghiệp Tóm lại mà nói Nghiệp này gọi là nghiệp luân hồi Ta đang tạo ra luân hồi lục đạo Thiện nhiều ác ít Cảm ứng với ba đường lành Ác nhiều thiện ít Cảm ứng với ba đường ác Tức là làm chuyện này Dùng tâm này niệm Phật Chỉ có thể trồng thiện căn Không thể giống như trong kinh nói Vì tội nghiệp nặng như vậy Những gì Phật nói không phải giả dối Mà do tâm chúng ta không thanh tịnh Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng niệm Phật Công đức này sẽ rất lớn Như những gì Đức Phật nói Phật nan trực Trực là gặp được Không dễ gì gặp được Phật Trước thời Đức Thế Tôn Thời gian rất dài Thế giới này không có Phật Sau khi Đức Phật diệt độ Vị Phật tiếp theo là Bồ Tát Di Lặc thị hiện thành Phật ở thế gian này. Phải 56 ước 7 ngàn dạng năm sau. Trong thời gian dài như vậy không có Phật xuất thị. Pháp giận của Đức Thế Tôn nghĩa là Pháp của Ngài ảnh hưởng chỉ có 12 ngàn năm. 12.000 năm so với 56 ức năm quá ngắn ngủi Có Phật ra đời Con người sẽ có cơ duyên được độ Liễu sanh tử xuất tam giới Không có Phật ra đời Sẽ không có cơ hội này Sanh đến nhân gian cũng không ra khỏi luân hồi lục đạo Chúng ta tuy không sanh cùng thời với Đức Thế Tôn Nhưng sanh trong phạm vi pháp giận của Đức Thế Tôn Điều này không dễ Pháp giận của Phật là 12.000 năm Chúng ta sanh vào lúc này là cuối cùng của ba ngàn năm Mở đầu của bốn ngàn năm Theo ghi chép của người xưa Năm nay là Đức Phật diệt độ 3038 năm Rất may mắn Không dễ gì Tuy Phật không còn Nhưng kinh điển còn Từ trên kinh điển Chúng ta biết về Đức Phật Chúng ta hiểu về Ngài chúng ta tin rằng trí tuệ của đức phật vô lượng vô biên đức năng không thể nghĩ bàn phát tâm quy y phát tâm học tập theo đức phật mở kinh điển ra đối diện với đức phật chí thành đảnh lễ Đại sư Ấn Quang nói Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Lời của Tổ sư Ấn Quang Nghĩa là chúng ta gặp được Phật Đạt được lợi ích như thế nào Then chốt ở chỗ Tâm chân thành cung kính đối với Phật như thế nào? Là thật không phải giả Trong số các bạn đồng học Tôi được lợi ích nhiều hơn một chút Nguyên nhân là gì? Không phải thông minh trí tuệ hơn người khác Không phải phước đức lớn hơn người khác Không phải vậy Những điều này tôi không bằng người khác Hơn người khác một chút Chính là tâm cung kính nhiều hơn một chút Quý vị có một hai phần tâm cung kính Tôi có mười mấy hai mươi phần cung kính Chỉ như vậy mà thôi Đối với giáo huấn của Thánh Hiền Thế gian xuất thế gian chỉ có tin thật thật muốn học quý vị mới có thể được lợi ích nếu như không phải tin thật học thật sẽ chẳng đạt được lợi ích gặp rồi cũng chỉ là con số không điều này trong kinh đức phật thường nhắc nhở chúng ta rất khó Quả thật không phải là chuyện dễ Bên dưới đưa ra phẩm thọ lượng trong kinh Pháp Hoa nói Trong kinh có một đoạn như vậy Tỳ kheo nên biết Chư Phật ra đời Khó có thể gặp được Cho nên vì thế Những người đức mỏng Đức mỏng không dày Đức hạnh không cao Quá Là trải qua Vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp Phải trải qua thời gian dài như vậy Hoặc có thấy Phật Hoặc không thấy Phật Vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp trong thời gian dài như vậy Có thể gặp được Phật hay không Còn chưa biết được Nên vì điều này Ta mới nói rằng Này các tỳ kheo Như Lai khó có thể gặp được Đức Phật không dễ gì xuất hiện ở thế gian những lời này đều là khuyên chúng ta cần phải quý trọng nhân duyên. Quả thật nhân duyên không nhiều. Trong bài kệ khai kinh nói, trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, Vì sao chúng ta gặp được Phật là rất may mắn là một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay vậy mà ta đã gặp được gặp được phật nghĩa là gặp được cơ hội liễu sanh tử xuất luân hồi quý vị không gặp được là không có cơ hội này Gặp được đời này Rất có thể quý vị sẽ thành Phật Quý vị thật sự buông bỏ Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là quý vị thành công Phật nói từng câu từng chữ đều là thật Nếu không chịu buông bỏ Nói không dễ nghe một chút gọi là hạ thấp bản thân mình Sự gặp gỡ của một người trong đời Sự gặp gỡ đời đời kiếp kiếp Không thể trách người khác Tất cả đều là tự làm tự chịu bên dưới đưa ra một ví dụ đương thời lúc đức phật ở thành dương xá tại nước ấn độ trong kinh có ghi chép điều này trong thành chỉ có một phần ba người thấy được phật đức phật mỗi ngày ra đi khất thực Lúc này sẽ thấy được Phật Một phần ba số người Chỉ nghe danh Phật Chứ chưa thấy được Phật Biết được có một người như vậy Có người nói với họ Nhưng chưa thấy mặt Ngoài ra còn có một phần ba số người không thấy không nghe Đức Phật ở thành Dương Xá Thời gian rất dài Giảng không ít kinh điển Vậy mà vẫn có một phần ba số người không hề hay biết Cho thấy gặp Phật rất khó Gặp Phật không phải là chuyện dễ dàng ngày nay ở thế giới này tin tức truyền bá trong đại chúng phát triển nên không ít người biết quá phật chưa thấy phật có ai không biết chăng? Có Địa cầu này lớn như vậy Có rất nhiều người căn bản không biết Chúng ta có thể thấy được biết được ấn tượng trong lòng những người này rất mơ hồ đại đa số đều cho rằng phật là mê tín là tôn giáo xem chư phật bồ tát giống như thần minh Người như vậy trong thời đại này là đại đa số Còn người thật sự nhận thức thấu triệt đã ít lại càng ít Do đó mới biết bản thân chúng ta Đối với nhân duyên này là đáng quý biết bao khó được biết bao có niềm tin có trí tuệ là khó trong các điều khó thật sự khó thật sự tin tưởng là quý vị có trí tuệ có trí tuệ mới có thể nhận thức mới có thể lý giải không có trí tuệ quý vị coi là mê tín Là thần minh Đó là không có trí tuệ Tin Trong nhà Phật niềm tin đầu tiên là Tin vào bản thân mình Không phải tin vào người khác Điều là rất khó Tin chính mình là sao? bản thân vốn là phật